4 Đường lên nhà tù Sơn La Đây, cây cổ thụ rất to Dạ thực xin chào anh em nha Hôm nay dạ thực anh em ta đi chơi một địa điểm Di tích lịch sử bảo tàng tỉnh Sơn La nhà tù Sơn La Đấy, bây giờ mua vé rồi thì chúng ta sẽ vào thăm xem trong nhà tù nó như thế nào nhé. Đồng chí Tô Hiệu bị nuốt xuống hầm xay lúa cùng với đồng chí Tôn Đức Thắng. Khi đó đồng chí đã bị nhiễm bệnh là phổi và sau 4 năm khi mãn hạn tù quay trở về uh, quê hương thì đồng chí Tô Hiệu uh, vẫn hoạt động trên khắp các, các tỉnh thành như là tỉnh Hưng Yên, Hải Phòng và Hà Nội. Vâng và đến năm 1939, đồng chí Tô Hiệu khi đang giữ chức vụ là bí thư thành ủy Hải Phòng thì đã bị thực dân Pháp bắt lần thứ hai và khi đó thực dân Pháp kết án đồng chí Tô Hiệu là 5 năm tù và đẩy lên giam giữ tại nhà tù Sơn La. Vâng và khi đồng chí Tô Hiệu bị giam ở nhà tù Sơn La này thì thực dân Pháp cho rằng đồng chí Tô Hiệu là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm và chúng đã viện cớ rằng đồng chí bị mắc bệnh lao phổi, giam cách ly ở trong phòng giam này với diện tích chưa đầy 4 mét vuông và bị giam ở trong phòng giam. Đồng chí Tô Hiệu À, bị cách ly như vậy nhưng mà anh em tù nhân vẫn rất là tín nhiệm đồng chí Tô Hiệu và đã bí mật truyền những mẩu giấy nhỏ đem vào cho đồng chí Tô Hiệu để đồng chí có thể viết tài liệu hướng dẫn các tù nhân ở đây học tập, học binh vận, học dân vận, học cách thức đấu tranh với thực dân Pháp. Anh em tù nhân còn tổ chức học tập theo tinh thần Tô Hiệu và cũng đã bầu đồng chí Tô Hiệu là bí thư tri bộ nhà tù Sơn La. À, nhưng cũng rất tiếc đồng chí do à, bị mắc bệnh lao phổi nên chỉ giữ chức bí thư tri bộ từ tháng 5 năm 1940 đến tháng 10 năm 1941 1941. Tuy nhiên thì đồng chí vẫn luôn là cố vấn tin cậy, là trưởng ban huấn luyện đào tạo tù chính trị ở đây ạ. Vâng, và đồng chí Tô Hiệu cũng do bị mắc bệnh lao phổi nên đã hy sinh tại nhà ngục Sơn La vào năm 1944. Khi đó đồng chí Tô Hiệu 32 tuổi và hy sinh tại một phòng giam khác ở phía bên trong ạ. À, với lối với đặc trưng và có rất nhiều cái 버려? 어, mata nih kia là bếp nấu Nhật bên kia bếp nấu ăn nha see. 转干。 phòng các phòng nhỏ một lần hầm tối trạm giam biếtมันขึ้นไปเลยหลายคนตายว่ะหมดหนึ่งคนก็กากา còn bốn người sang chạy làm lớn

không được để lọt một hạt cơm một giọt nước nào xuống sàn lên ngầm nếu ai trái lệnh sẽ bị phạt ngay và như lúc nãy cô chủ có thể là xuống dưới tham quan sàn lên ngầm đấy ạ trước đây thì à, chỉ có thể ra từ tối đa từ 15 đến 20 tù nhân chính trị mà thôi tuy nhiên thì khi mà ta đấu tranh như vậy thì tên công sứ đã ra lệnh là dồn hết hơn 100 tù nhân xuống sàn lên ngầm như vậy là để chôn sống họ theo ra một hướng theo đó để làm công tác vệ sinh mà thôi tuy nhiên thì đến ngày thứ ba của cuộc đấu tranh thì thuộc được ban đó đã ngăn chặn trang hoa hỏa hay là sinh ra rồi quá theo lời ý của một số thương nhân chính trị họ chỉ cọc số tám chỉ cần trở giống đời cũng nghe được tiếng nổ lép bếp đây cổng số tám cổ thậm chí trước mắt cũng có cảm giác giống cổ nói ừ. cọc số tám nữa <laughs> số không không không được ăn không số này nó mới xin được cọc số tám đây đây đây mặt số 8 nhưng mà sao bé thế nhỉ còn tay. đấu tranh bằng thức tuyển thực đấy chị ạ